chúc cô chú anh chị buổi tối thật hạnh phúc và một đêm thật con giấc. À, hôm nay Hải sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị biết cách làm sao để thêm cái mạng Polygon vào cái ví à, chớt để chúng ta có thể à, để kết nối cái đồng tốc cần IXT à, bên tốc cần của chúng ta vào cái, cái, cái, cái à, ví kết nối từ cái tài khoản Planet IX ạ thì hãng đã được chia sẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái vi chớt đăng nhập vào vi chớt rồi và chúng ta sẽ vào cài đặt đây cả nhà nhé vào cài đặt đăng nhập vào vi chớt và vào phần cài đặt sau đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ đi vào cái 12 à, cái tự đặt khôi phục đặc biệt hãy làm lại từ đầu nhé chúng ta sẽ vào cái cái ví ví dụ hải muốn cài đặt cái ví ví chính một này thì sẽ vào chữ y chữ y chữ y bên tay phải còn giữa giữa của cái điện thoại đấy hải đang rê chuột đấy rồi chúng thêm vào đây và, và chúng ta à, hải sẽ làm lại tôi sẽ vào phần cài đặt này tôi vào phần cái cái ví chính một này và chúng ta vào cái phần chữ y ở đây thì nó chuyển sang cái phần cụm từ hiển thị cụm từ khôi phục phí à, đây Hải lên nhé và phần ví và vào hiển thị cụm từ khôi phục ví à, ở đây và Hải nhấp vào đây thì à, nó sẽ chuyển sang cái giao diện là cụm từ khôi phục đầu tiên là cái chìa khóa các cụm từ khôi phục là chìa khóa để quản lý tiền mã hóa không được chia sẻ chúng với bất kỳ khác bất kỳ ai khác thành viên nhóm chốt không bao giờ yêu cầu bạn chia sẻ cụm từ khôi phục phí của bạn nếu bạn mất cụm từ khôi phục không ai có thể khôi phục tiền mã hóa của bạn à, đấy là những cái cảnh báo và chúng ta click vào cái ô dưới cùng bên tay trái của điện thoại chúng ta là ô tôi hiểu về những rủi ro tôi hiểu về những rủi ro và chúng ta ấn chữ tiếp tục và sau khi chúng ta ấn chữ tiếp tục thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện có cụm từ phục hồi ví của bạn à, à, nó có tất cả 12 cái cái, cái cụm ký tự chúng ta sẽ à, ấn vào cái phần sao chép à, ấn sao chép và đây họ có một cái à, cảnh báo màu đỏ là không bao giờ chia sẻ cụm từ khôi phục à, với bất cứ ai phải lưu trữ chúng an toàn và bí mật Đấy, chúng ta phải lưu ý nhé và chúng ta ấn cái chữ tiếp tục ở dưới cùng của điện thoại dưới, tiếp tục dưới cùng à, khi chúng ta sao chép xin lỗi hải xin nó phải sao chép đã chứ đã chúng ta ấn chữ sao chép ở nhà nhé cái này quan trọng lắm ạ ấn chữ sao chép ừ. à chúng ta sao sao chép và trên điện thoại iPhone thì nó sẽ hiển thị một số những cái thông tin là các cái à, tên à, của các nick Zalo chúng ta kéo lên hết và chúng ta ấn vào chữ sao chép đấy ấn chữ sao chép à còn với điện thoại Android nó dễ hơn có cái chữ sao chép luôn là nó sao chép rồi còn iPhone thì kéo kéo xuống và nó hiển thị những cái cái cái uh, cái phần ví dụ nick của Zalo và những cái, cái công cụ á thay công cụ chúng ta ấn vào chữ sao chép ở nhà nhé rồi ấn chữ sao chép rồi sau khi ấn sao chép chúng ta ấn chữ tiếp tục rồi như vậy là chúng ta đã tiếp tục và chúng ta sẽ ờ, quay lại chúng ta sẽ quay lại à, quay lại quay lại bằng mũi tên quay lại mũi tên ở trên cùng trên cùng bên phải à, bên trái bên trái của điện thoại chúng ta cứ ấn vào mũi tên đó và chúng ta ấn quay lại khi ta đã sao chép ấn quay lại chúng ta sẽ quay lại cái phần à, thêm ừ, thêm các ví thêm các ví bằng cách chúng ta sẽ ấn vào vào dấu cộng chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng à, dấu cộng trên cùng tay phải trên phải ấn dấu cộng trên cùng tay phải của điện thoại hải à, là dây chuột đấy đây dấu cộng trên cùng chúng ta ấn vào dấu cộng mà chúng ta lấy vào đây chúng ta thay vì chúng ta tạo một ví mới đúng không ạ chúng ta sẽ không tạo ví mới và khi nó chuyển sang cái giao diện cái, cái dấu cộng trên cùng ấy nó sẽ có cái tạo ví mới dòng dòng nó rất là rõ này chúng ta sẽ không không ấn vào đó và chúng ta ấn dòng nhỏ nhỏ chữ dưới này tôi đã có ví ta sẽ chuyển sang dòng chữ tôi đã có ví và chúng ta đúng đây rồi như vậy là à, chúng ta sẽ chuyển sang một giao diện có tất cả cái đồng tiền à, ethereum có loại à, rồi BNB có loại đồng tiền khác và chúng ta kéo lên hết kéo lên hết khi nào chúng ta thấy được cái chữ à, polygon rồi chúng ta thể chữ polygon ok ạ chúng ta kéo lên rồi là chữ polygon à nhà thấy chữ polygon không ạ là cái số chữ số ký hiệu tám nằm nghiêng nghiêng đấy ạ rồi màu tím tím ta ấn polygon và ấn cái mũi tên bên này bên tay phải em hải lê chuột đấy bên phải à bên phải của cái điện thoại rồi ấn vào đây rồi ạ vậy là chúng ta khi mà chúng ta ấn vào polygon chúng ta sẽ chuyển ra cái giao diện và và và thay vì thay vì chúng ta nhập vào cái, cái nhập vào polygon thì chúng ta có thể chúng ta ấn vào cái máy ảnh nhưng mà đây chúng ta đã đã đã lấy cụm từ khôi phí hồi nãy đúng không ạ có thể dán vào hồi nãy dán vào cái chỗ ô vuông này này đây, ô vuông này rồi ô vuông này nó ghi là cụm từ khôi phục đấy chúng ta sẽ ấn vào đây rồi dán nó và chúng ta à, chúng ta ấn chữ xong đó à, ấn xong khi ấn chữ xong thì nó sẽ có bức hiển thị dòng chữ cuối cùng thế này là nhập vào nhập vào ok ạ nhập vào chúng ta sẽ ấn chữ nhập vào giữ dòng chữ cuối cùng màu xanh nước biển đấy ở dưới điện thoại ấy, hải à, đang lên chuột đấy ok ấn chữ nhập vào rồi như vậy chúng ta đã xong chúng ta đã nhập được thành công cái cái cái cái mạng polygon à và đồng ý chúng ta khi mà xong rồi chúng ta sẽ ấn chữ đồng ý rồi ấn chữ đồng ý em hãng lên chuột đấy đồng ý và chúng ta đã xem thành công cái à, mạng polygon vào cái cái à, ví của à, chúng ta rồi à, chúng ta sẽ quay ra lấy cái đường link mà hải sẽ lát nữa sẽ gửi xuống cái phần bình luận đấy bình luận của của cái video này thì các anh chị sẽ dán cái đường link này vào à, thì chúng ta sẽ ừ, khi mà mà quay ra em hải quay ra nhé quay ra cái cái zalo à, lấy cái đường link em hải sẽ dán đường link này này đường link đấy dán đường link này vào dưới cái phần bình luận hải nói rất rõ nhé hải sẽ dán cái đường link này và ghim nó dưới cái phần bình luận của cái video chúng ta đây à, các anh chị cô chú sẽ lấy cái đường link này rồi chúng ta sẽ dán vào ví rồi chúng ta sẽ ván nồi ví khi vào vào giao diện ví thế này có chữ polygon ở nhà nhé này polygon rồi đây hãy còn lại thôi polygon này chúng ta sẽ vào cái ô nhỏ bên tay cùng trên cùng tay phải điện thoại hải đây chuột đây có hai cái cái chữ o nhỏ nhỏ cái chữ o nhỏ nhỏ mà có dấu gạch ngang trên dưới một cái dưới trên em hải đang đang ra chuột đây nằm trên cùng của điện điện thoại chúng ta bên tay phải chúng ta ấn vào đây rồi ạ khi mà ấn vào đây thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có xuất hiện một cái giao diện mà ở trên là chữ polygon matrix đây. Rồi. Ok. Polygon matrix rồi, xong là chúng ta có một dấu cộng. Đây, có một dấu cộng chỗ này, thêm các tiền mã hóa. Chúng ta sẽ thêm tiền mã hóa thì ấn vào click vào dấu cộng, em hãy lên chuột đi nhé. Dấu cộng. À, nó nằm giữa điện thoại chúng ta đấy, ấn vào dấu cộng. Rồi, khi chúng ta ấn vào dấu cộng sẽ, sẽ chuyển sang một cái giao diện là mạng lưới polygon và ở dưới dưới cái bảng lưới polygon thế này này, mạng lưới polygon nó có chữ địa chỉ hợp đồng đấy hồi nãy em Hải vừa sang cái Zalo đúng không ạ em Hải vừa copy cái cái địa chỉ hợp đồng đấy địa chỉ hợp đồng của cái ờ, của cái cái, cái ờ, tiền ờ, mã hóa à, IT ừ. tốc token chúng ta đấy ạ chúng ta sẽ dán rồi chúng ta sẽ bán rồi ok sau khi dán vào thì chúng ta sẽ là có được cái đường link dán rồi chúng ta ấn vào chữ tên tên nó đặt là đặt tên của nó là đồng IT đúng không ạ tôi đặt là ai t rồi em hãy viết lại t ok rồi sau khi chúng ta thêm cái này khác với lại mô, ừ, cái cái metamask nhé cái này phải tự dán tự ghi hết xong là chúng ta thêm tên it thì nó có dòng thứ thứ ba đó là ký hiệu đây dòng thứ ba ký hiệu chúng ta cũng thêm chữ it và i it và rồi i x t vì chữ x ờ, Hàn tiếng Việt Nam thì nó phải ghi hai lần thì ra mới chữ x được chúng ta mà nếu một lần thì chỉ là chữ y và có cái mũ thôi Đấy, khi xong rồi thì chúng ta sẽ à, kéo sang dòng thứ ba số thập phân cả nhà lưu ý nhé thứ ba đấy là dòng thứ tư rồi dòng thứ tư tại vì dòng trên cùng là cái cái lý ví lý ví của hợp đồng thông minh ờ, của cái đồng tốc cần ixt đấy ixt đấy và chúng ta ấn số thập phân số phân chúng ta sẽ thêm số 18 ok như vậy chúng ta sau khi thêm 18 rồi ạ ừ, rồi à, chúng ta sẽ ấn vào chữ lưu rồi cả nhà thấy nhé có chữ hủy tự thêm các đồng tiền và chữ lưu lưu nằm trên cùng của điện thoại chúng ta đây ạ nằm trên cùng chúng ta ấn chữ lưu Đấy, như vậy là chúng ta có đồng IST. Đấy, như vậy là về cơ bản khi mà ta thêm đồng IST và cái ví của chúng ta ví trước này ấy, mà đã được kết nối với tài khoản Lanet AX thì chúng ta sẽ có được số tiền IST mà ngày 22 tháng 11 công ty uh, bất động sản Planet Elite bất động sản là hành tinh xanh ấy, đã trả về chúng ta cái số lượng IXT tức là cái đồng token bit token đấy đã trả về chúng ta một đợt ở đâu đó là người nhiều được một nửa người ít thì khoảng 1 à, phần ba hoặc là một à, hoặc là một phần tư thì đấy số tiền đó được trả về và dĩ nhiên có một vài người vẫn chưa được trả à, số ít thôi chưa được trả thì nếu ai đã được đã dán cái cái ví chốt này này vào cái tài khoản Lanet ấy, ấy thì chúng ta ngày nay chúng ta sẽ được các cái đồng rút token về và một thông tin mới thì cái số tiền còn lại sẽ được trả vào khoảng ngày mùng 1 khoảng đó công ty cũng thông báo là ngày mùng 1 tháng 12 năm 221 sẽ trả về à, số tiền phần còn lại và có thể nó trả là hết hoặc là trả là một phần nữa thì cái này thì chưa rõ ràng nhưng khả năng thì theo theo một số thông tin thì nó Hải được biết rằng nó sẽ trả trả hết chúng ta vào ngày mùng 1 tháng 12 cho nên các cô chú anh chị hãy hãy hãy uh, liên kết lại cái ví kiểm tra ví à, à hải cũng có một cái cảnh báo bây giờ phần lớn tất cả các cái cái uh, cái tài khoản lanet ấy, ấy tại thời điểm hôm nay là ngày 20 27 bước sang giờ này là ngày 28 rồi bây giờ là không giờ rồi ngày 8 thì tất cả các ví mà hải được biết rằng nó đang có sự có chữ ngắt kết nối nhưng theo em Hải là mọi người cứ yên tâm ạ nếu mà nó ngắt kết nối thì chắc chắn rồi ngày trả thì nó phải kết nối thôi chúng ta cũng chắc không phải bận tâm nhiều tại vì em thấy là tất cả các tài khoản đều bị chữ ngắt kết nối hết mà nếu mà như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ được tiền đúng không ạ thì hải sẽ, sẽ lưu ý lại cái vấn đề này à, cho các cô chú anh chị không không quá bận tâm là dĩ nhiên nếu có thông tin mới thì hải sẽ cập nhật trên các cái, cái kênh hay đặc biệt kênh youtube của mình cũng như là là là là các cái group để các cô chú anh chị nắm bắt được nhưng mà theo những cái xác nhận mà thống kê của hải trong ngày hôm nay và ngày hôm qua thì tất cả các tài khoản nào mở ra đều bị ngắt kết nối hết rồi à, nhưng mà có một điều phải cảnh báo nhé hôm nay có một trường hợp trong hệ thống của em Hải thì à, chúng ta phải nhớ một điều này là cái cái tài khoản Lanet ấy đấy, chúng ta sẽ không sử dụng à, không sử dụng mà một cái tài khoản là à, chớt hoặc một tài khoản ví à, MetaMask vào trong à, hai cái tài khoản Lanet ấy nhé và chúng ta nếu mà sử dụng chung hai tài khoản cái à, Lanet ấy, vào chung một ví thì họ à, đã bị khóa đã bị khóa tài khoản tức là không thể đăng nhập vào được Đấy, thì hiện tại Hải mong rằng là cái cái tài khoản này sẽ sẽ Hải cùng với là người tuyển dư mình sẽ số bọt để công ty sẽ mở ra để chúng ta đón nhận cái đợt à, uh, Android token AXT IST này vào ngày mùng 1 tháng 12 thời gian không còn nhiều bữa nay đã bước sang ngày 28 rồi 28 chúng ta còn bao nhiêu hai ngày thôi 28 29 30 hai ngày thôi là chúng ta đã được Android à, được trả cái số tiền token mà chúng ta mua bất động sản à, à, bất động sản là ít trong những tháng qua Đấy, trong tháng qua mà chương trình beta của beta là cái chương trình bán nội bộ ấy, của Lanet ít rồi thì đây là những thông tin em Hải lưu ý để các cô chú anh chị biết được thì đến đây thì cơ bản em Hải đã kết nối xong cái cái cái cái uh, mạng Polygon vào ví chốt và cũng như là là em Hải kết nối luôn cho chúng ta cái cái à, cái đường địa chỉ à, hợp đồng thông minh của cái đồng tốc cần um, IEXT tiếng Anh là IXT à đấy thì cái hợp đồng này cái chủ đề hợp đồng này thì Hải sẽ lưu lại nhắc lại một lần nữa là lưu lại dưới cái phần bình luận của video này à mà được ghim lại nhé cả nhà sẽ lấy cái đường đó và dán và cái bước thế nào thì em Hải nói cụ thể rồi nhé thì à, em Hải cũng mong là các cô chú anh chị à, khi nghe những video của em Hải thì hãy đăng ký kênh à, và có những cái à, xe những